thấm thía lời dạy cổ nhân, nghèo không tin ba việc, giàu không kết giao hai người. Câu nói của cổ nhân chính là lời khuyên nhủ của thế hệ trước truyền lại thế hệ sau về những chuyện nên làm, không nên làm và những người không nên kết giao. Cuộc đời là một chặng đường dài, không tránh khỏi những gặp gềnh và trắc trở. Đường đời không phải lúc nào cũng bình lặng và bằng phẳng. Có thành công thì sẽ có thất bại, có tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Đó mới là bản chất của cuộc sống. Con người khi gặp thất bại không nên bỏ cuộc, hãy bước dậy bước tiếp nếu gục ngã. Thành công rồi cũng đừng kiêu ngạo, bản thân càng ở vị trí cao càng không nên quá tự phụ. Dù đối mặt với thất bại hoặc thành công trong cuộc sống, có rất nhiều điều ta cần lưu ý. Cổ nhân có câu, nghèo không tin ba việc, giàu không kết giao hai người, chính là lời khuyên nhủ của thế hệ trước truyền lại thế hệ sau về những chuyện nên làm, không nên làm và những người không nên kết giao nghèo không tin ba việc. Con người khi gặp thất bại thường dễ nản lòng, muốn ngay lập tức phải tìm ra được con đường dẫn đến thành công. Trong cuộc sống, có trái tim nhiệt huyết thì rất tốt, nhưng khi rơi vào sự nghèo khó túng thiếu có ba việc không thể tin theo. Mù quáng kiếm tiền, khi nghèo khó túng thiếu, nhìn thấy người khác kiếm tiền bằng các dự án thì bản thân cũng muốn thử, bất chấp những rủi ro. Thị trường luôn thay đổi và không ngừng biến hóa, rủi ro trong đầu tư cũng thay đổi. Nếu mù quáng chạy theo xu hướng, bạn không những không kiếm được tiền mà còn có thể bị mất tiền vốn. Nhiều người chưa bao giờ có kế hoạch của riêng mình, cũng không kịp thử xem bản thân có phù hợp với ngành nghề đó hay không. Không thấy được đằng sau sự thành công là cả sự hy sinh, mồ hôi và nước mắt. Chỉ thấy được những hào quang mỹ lệ của người khá, nghĩ rằng bản thân cũng có thể thành công theo cá hát như vậy. Dù ngành nghề kinh doanh là gì, nếu không có sự tích lũy trong một thời gian nhất định thì không thể đạt được. Giàu trong một sớm một chiều, trong hoàn cảnh nghèo khó, con người có xu hướng tìm mọi cách để kiếm thật nhiều tiền, thậm chí là có khát vọng giàu trong một sớm một chiều. Người thực sự có thể giàu nhanh chóng cũng có nhưng đại đa số đều không phải người bình thường, họ phải nỗ lực hết mình vì đam mê. Những người muốn thông qua vé số, cờ bạc để làm giàu thực tế chỉ khiến nghèo túng hơn và mang lại những hậu quả khó lường đồng thời cũng trì hoãn những công việc quan trọng hơn. Công việc có lợi nhuận cao, người ta thường nói thứ gì mang lại lợi nhuận cao thì rủi ro cũng cao. Với những người nghèo có ít vốn, nếu chạy theo hình thức kinh doanh kiểu này, rất có khả năng một lần rủi ro thì sẽ mất hết. Trong thực tế, chúng ta không nên nghĩ đến việc sau một đêm, chiếc bánh ngọt sẽ rơi xuống đầu bạn, mà điều quan trọng nhất là phải tự mình bước đi một cá hát vững vàng và tích lũy sức mạnh của chính mình. Người xưa có câu, có đức mặc sức mà hưởng tiền tài. Phúc phận ở kiếp này là do đức của tiền kiếp. Cuộc đời con người cũng có định số, chỉ có tích đức hành thiện. Làm ăn chân chính thì mới có thể ăn nên làm ra, mới có thể bền lâu được. Giàu không kết giao hai người. Khi bạn trở nên giàu có, nhiều người xung quanh sẽ ngưỡng mộ, khen ngợi và muốn kết giao với bạn. Lúc này bạn cần lưu ý, có hai loại người không nên kết giao theo lời dạy của cổ nhân. Người thích ai vua, nịnh hót Người hay thích xu nện là kiểu người hai lòng hai dạ. Miệng họ nói những lời ngon ngọt dễ nghe nhưng trong tâm thì có nhiều ý nghĩ xấu. Khi bạn ở đỉnh vinh quang thì hết lời khen thưởng, nhưng khi bạn thất bại thì họ sẽ nở lòng mà chà đạp bạn xuống đáy bùn. Kiểu người này cũng có thể sẽ định nọt người khác rồi bán đứng bạn, vì thế có tiền tuyệt đối không kết giao với họ. Người lòng dạ hẹp hòi, tính toán ích kỷ, Lòng dạ hẹp hòi khiến con người không chịu nổi khi thấy người khác hơn mình. Họ cảm thấy bất bình khi thấy người khác thành công. Khi ở trước mặt thì cười nói vui vẻ, nhưng quay đầu đi thì phía sau sẽ ngấm ngầm làm hại bạn sau lưng. Vì vậy khi gặp loại người này, bạn nên tránh xa để không rước họa vào thân. Cổ nhân đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc đời và để lại cho hậu thế những đúc kết quý báu đầy thâm thúy. Hy vọng rằng mỗi chúng ta cũng có thể lĩnh hội những lời nói này của người xưa để tránh được những sai lầm và tiếp tục tiến bước về phía trước.